anh luôn đến chư thiên ma vương cùng phạm thiên cả thời pháp nào có tên gọi là khổ não là pháp có trạng thái đau đớn buồn rầu pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một sư chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu Pháp ấy để chung cho nhân loại súc sanh luôn đến chư thiên ma vương cùng phạm thiên cả thảy. Pháp nào có tên gọi là vô ngã, là Pháp có trạng thái không phải là của ta. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một sư, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu pháp ấy để chung cho nhân loại súc sanh luôn đến chư thiên ma vương cùng phạm thiên cả thảy thế tôn lại dạy tỏ tường năm điều quán tưởng phải thường xét ra ta đây phải có sự già thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn ta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành ta đây sự chết sẵn dành thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ ta đây phải chịu phân ly nhân vật quý mến ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta dù cho tốt xấu tạo ra tự mình theo ta như bóng theo hình ta thọ quả báo phân minh kết thành dân hoa cũng đến phật đà nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau hoa tươi nhưng sẽ úa sầu tâm thân tư đại khỏi sao điêu tàn dân hoa cũng đến phật đà nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau hoa tươi nhưng sẽ úa sầu tâm thân tư đại khỏi sao điêu tàn dân hoa cũng đến phật đà nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau hoa tươi nhưng sẽ úa sầu tâm thân tư đại khỏi sao điêu tàn nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trai lẫn nhau hãy cho được sự an vui đừng có khổ đừng làm hại lẫn nhau đừng hẹp lượng hãy cho được sống lâu đừng có bệnh hoạn hãy cho được thành tựu đầy đủ hãy giữ mình cho được sự an vui tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc dạ mô phật ơi kính chào đạo tràng à, sư đã làm lễ ba ngôi tam bảo xong bây giờ mời à, cô à, phật tử à, kim nhung nha à, kim nhung thọ tam quy và ngũ giới à dạ, xa thứ xa thứ dạ. nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sang kha giá con kính đảnh lễ sư thanh tâm dạ kính chào quý đạo hữu con xin thay mặt đạo tràng tác bạch để thọ trì tam quy ngũ giới. Dạ kính xin đạo tràng cùng con thọ trì tam quy và ngũ giới. Con kính hình sư thanh tâm thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng ạ. Quốc ma dạng phành tê quy sùng quy sùng rạc kha na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma đu ti dầm bi ma giang phành tê quy sùng quy sùng rắc kha na tha ya ti sa ra nề na sa ha bành cha si la ni ya cha ma ta ti yam bi ma giang phành tê quy sùng quy sùng rắc kha na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma Dạ, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng kính dâng mít đến sư Thanh Tâm để sư truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagawa đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ, không Thầy chỉ dạy. Buddhang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật năng xà ra Dhammang cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp sang gan xà ra năng Sangang cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng ti xà ra năng Buddhang cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì Duti chambi dhammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành thành kính xin quy y pháp lần thứ nhị. Duti chambi sangang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhị. Tati chambi buddhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba tati chambi dhammang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba tati chambi sangang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa tu arahato samma sambuddhasa con đem hết lòng thành kính làm lễ đức phá ga hoa đó ngài là bậc arahang cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con đem hết lòng thành kính làm lễ đức phá ga hoa đó ngài là bậc arahang cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con đem hết lòng thành kính làm lễ đức phá ca qua đó ngài là bậc arahang cao thượng được chứng quả chánh biến chi do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy bút thang saranang gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y phật tham mang saranang gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp sang khang sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng đu ti dầm bi bút hàng sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y phật lần thứ nhì đu ti dầm bi thầm mang sa ra năng gai cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ nhì đu ti yam bi sang khang sa ra năng gai cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì ta ti yam bi bút hàng sa ra năng gai cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba ta ti dầm bi hầm măng sa ra năng gai cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ ba ta ti dầm bi sang khăng sa ra năng gai cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba Ti saranagahanang paripunang Pháp quy y tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Bana ti ba ta về ramani sika pa đăng samadhiyami. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. adinna Adinadana về ramani sika pa đăng samadhiyami con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp Kame sumitcha chara veramani sika padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm musawada veramani sika padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nô dối Sura me raya machapama dathana Ramani sika padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là chú ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Banati bata Ramani Sika padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh adina dana veramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp kame sumik cha cha ra veramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm musa wada we ramani sikha ba đằng samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối sura me rajamak chấp ba ma dathana weramani sikha Khà ba đằng Sama đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Imani bancha ba đà ni sa dukang ka toa appama dena nichaka lang samma rakhi bằng Chư thiện tính nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vân giữ hành theo cho đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. si lê si lê na tin sugatin si lê na po ga sam poga si lê na nipputin yanti, tasma silang viso thaye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi các cái nên chư thiện tính hay ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lắm nhơ sa thúc sa thúc lành thay dạ con kính tri ân sư thanh tâm đã thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng phật tử chúng con ạ kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con thực hiện nghi thức này tiếp theo con xin được sám hối ba ngôi tam bảo ạ Uttamang gena vande hang bada bang sung varuttamang buddhe yokhalito doso buddho kamatutang mamang. Uttamang ge na wan de hang tham mang cha du vit hang wa rang tham mê yo kali to do so tham mô kama tu tăng ma mang Uttamang gena wande hang sang khanh cha du vít hốt ta mang sang khe yo kali to do so sang khô kama tu tăng mà mang.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 Dạ. Con xin dừng mic lại đến sư Thanh Tâm để sư tiếp tục uh, điều phối chương trình của lớp học ạ. Dạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Dạ, Một Phật. À, một lần nữa à, xin à, kính chào đạo tràng. À, hôm nay là thứ hai ha. À, à, dạ, bây giờ dạ bạch sư À, con thấy cô Diệu Pháp có nhắn tin cho cho sư đó sư là hôm nay ngày cúng của bà xin sư mở khóa tụng kinh ngắn bạch sư hay là một chút xíu mình học xong rồi mình tụng bạch sư à vậy hả à. Yeah. Dạ. À. Thì bây giờ sẽ tụng thời kinh ngắn nha. Ừ. Dạ con xin thay mặt đạo tràng tri ân sư ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma Sambuddhasa Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami Sangang saranang gacchami Duti chambi buddhang saranang gacchami Duti chambi dhammang saranang gacchami Duti chambi sangang saranang gacchami Tati chambi buddhang saranang gacchami Tati chambi dhammang saranang gacchami tati bị champi sangang saranang gacchami karaniya matta na yang tăng sang tăng ba đằng apisamak cha cô u uyu cha su yu cha su qua chu cha samudu mani sang tu tut cô cha suparo cha apakicho cha salahuka wutti sang cha cha ni ko po ku le su Santengrillo, Chanipaco, Chapagapo, Cule, Suananugito, Nachakutang, Sama, Chare, Kinchiye, Nawinyu, Pare, Upawade, Yung, Sukino, Wakemino, Hontu, Sappe, Satta, Pawan, Tusukitata, Ye ke chi ba na bù ta thị ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa ga wa che ma hằng ta wa ma chi ma ra sa ka anuka thu la Dittha wa ye wa tha ye cha du re wa san ti a vi du re Hu ta wa sam ba we si wa sap pe sat ta ba wan tu su ki ta tha Na pa ro pa rang ni ku pe tha na ti man ye tha kat tha chi nang kan chi Ya dạ ro sa na ba di ga san ya nanya manasa dukkha michiya mata yatha niyang buttang ayusa eka putta manurakhe evam visappa bhute sumana sangphavaye aparimanang uttang atho chatiriyan cha asambadang awerang asapathang tithan thành cha rằng ni sinh nô và sa già ê tăng sa tin ati thầy ya brahma mê tăng quy hà rằng y tha mà hu đít thìn cha anubagam ma si la hòa đa sa nề na sam ban nô cà mê su quy này ya ghe thằng na hi cha tu gấp ba xây yang pu na re tỳ tỳ <clears throat> anicca vata sankhara upadawaya dhammino Upa chi tòa ni ru chan ti tề sang vu ba sa mô su khô U ye mi bút đằng cu su mê na nê na bùn nhê na mê tê na cha hồ tu mốc khăn bập bằng mi la già ti gia tha y đằng mẹ ca vô ta tha cha ti quy na sa pa quăng phù mi đầm Uye midammang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 con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến hương linh huỳnh thị truyện pháp danh diệu tính Mong Hương Linh sau khi thọ hưởng phước báo này thì được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, cảnh người như ý, cảnh trời, cảnh niết bàn, bằng ở nơi nào được an vui thì niệm an vui được tăng tiến hơn, lần thứ nhì, lần thứ ba. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, nguyện cầu ân Tam Bảo và Chư Thiên gia hộ chư Hương Linh, Huỳnh Thị Truyện, Pháp Danh Diệu Tính, được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, lần thứ nhì lần thứ ba dạ mô phật à, cảm ơn đạo tràng à, đã lắng nghe và sư đã thấy uh, pháp sư à, pháp thanh đến dưới lớp học rồi bây giờ mời một vị uh, thỉnh pháp sư nha dạ mô phật à, kính chúc quý vị thính pháp được an vui dạ sa thú sa thú sa thú dạ còn trên này kính tri ân sư thanh tâm đã thay mặt chư tăng để tụng kinh Ờ, cho đạo tràng của chúng con và cho gia đình của cô Diệu Pháp. Sa thú, sa thú, sa thú sư. Và bây giờ con thấy sư Pháp Thanh đã vào đạo tràng. Và Nguyên Như con xin kính đảnh lễ một lần nữa. Con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Và con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin kính mời chư vị trong đạo tràng cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. À. Nakmo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Nakmo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Nakmo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Brahmajalokatipati Sahampati Katan Chali Anti Warangaya Jatha Santi thật tâm parajak kachatika đề se tu tham mang anu cam bi mang ba chăng san tham ma phê rin quy nhà dân cha ca yang su tan cha ban thăng a phi tham ma chăm mang aku tayanto chatu sat cha dan dang babu thane parisa yamat che e eh, quang saham bati brahma bhagavan tăng aja cha tuôn hi pha quê na tang búa thô ca ruôn nhê na thi qua xa ya tan ha quê tha ya ba đê na mi ga da yang ta tô ga tô ban cha quắc ya da yo nay ye amang ta ye si tham ma tô tato ba phu ti sambutho anuna thamma desanam makawasani desesi santanang anthasinthagang tena satu yo fante desetu thamma desanang sambajitha parisaya Anukambam Bikata Vui Nắc mô Buddhaya, Nắc mô Dhammaya, Nắc mô Sankhaya và Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể đăng đàn để cho chúng con bài học của ngày hôm nay bạch sư và con xin dân mít lại cho sư ạ. À. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham giá, Nam mô giá, à, kính lễ chư tôn đức trưởng lão chư hòa thượng chư thượng tọa chư đại đức tăng à, chào tất cả quý tu nữ và quý phật tử à, hôm nay à, chúng ta tiếp tục học à, cái câu thứ 16 của à, phần à, đá dẫn đạo à, và cái câu 16 này là cái câu cuối trong cái à, phần à, đại phẩm phần thứ nhất thì à, xin à, cô Nguyên Như Quan Hỷ à, đọc phần chánh kinh à, sau đó sư sẽ à, giải thích chia sẻ thêm à, rộng ra hơn để quý vị à, hiểu biết được cái cái câu à, cái câu này à, mời cô Nguyên Như Nam Mô Bụt Thầy Giá Dạ kính sư con xin đọc bài ạ à. Kinh Milinda Vấn Đạo, câu số 16. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, các pháp này là khác biệt, nhưng có phải chúng đạt tới cùng một mục đích? Tâu Đại Vương đúng vậy, các pháp này là khác biệt, nhưng chúng đạt tới cùng một mục đích là diệt trừ các phiền não. Thưa Ngài, các pháp này là khác biệt, nhưng chúng đạt tới cùng một mục đích là diệt trừ các phiền não nghĩa là thế nào? Xin Ngài cho ví dụ. tàu Đại Vương, giống như các đạo quân là khác nhau. Các con voi, các con ngựa, các cổ xe và bộ binh, nhưng chúng đạt tới cùng một mục đích là chiến thắng đạo quân đối địch ở chiến trường. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, các pháp này là khác biệt, nhưng chúng đạt tới cùng một mục đích là diệt trừ các phiền não. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, Nguyên Như con đã đọc xong phần chánh kinh. Dạ, con xin một lần nữa thỉnh Ngài có thể đăng đàn để cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Dạ, con xin dâng nít lại cho Ngài ạ. nam mô bổn thầy giá nam mô thầm mà giá nam mô sằng khai giá và dạ. thì à, cái uh, câu 16 này đó thì uh, vua Nagasena à, xin lỗi vua Milinda à, nó liên hệ đến những cái cái cái cái, cái phần trước tức là cái câu trong câu thứ chín đó, thì uh, đức vua hỏi về các cái cái tướng trạng của à, giới tính tánh niệm và định à, thì uh, mỗi cái uh, nó có một cái tướng trạng riêng mà hôm đó là chúng ta đã đã đã học qua rồi à, như à, mỗi phần như là cái à, cái giới nó là cái sự nâng đỡ à, nó là nền tảng thì à, giới ở đây là ba cái à, sở hữu về giới phần à, chính nhờ có à, có cái giới à, nó nâng đỡ à, mà chúng ta à, phát triển được các cái à, thiện sự thiện nghiệp tránh xa những cái cái à, bất thiện nghiệp rồi tính à, tính tức là cái cái cái cái niềm tin à, cái niềm tin mà ở đây là cái chánh tính à, cái chánh tính là nó đặt để vào những cái cái đối tượng à, đáng kính à, những cái đối tượng cao cả à, đó chính nhờ chính nhờ những cái sở hữu này đấy nó nó liên liên kết với nhau à, các pháp thiện thì luôn luôn là nó phải phải đi với với các cái cái à, cái là sở hữu thiện à, thì à, trong đó là như là tính niệm rồi tàm quý à, các cái sở hữu hữu thiện thì nó sẽ đi để hỗ trợ trong các cái loại tâm thiện à, để mà thực hành à, các cái các cái thiện pháp ha. cho nên là là những cái cái tâm bất thiện thì luôn luôn là nó có sự hỗ trợ bởi các cái cái sở hữu bất thiện còn hả cái tâm thiện thì luôn luôn có à, cái sở hữu thiện nó hỗ trợ mà cái à, các cái cái sở hữu thiện thì dẫn đầu á, cho các cái tài sở hữu à, tịnh hành sở hữu tịnh hảo biến hành là là gì là tính tính ở đây là cái cái cái niềm tin à cái niềm tin chân chánh nè sau khi mà đã tìm hiểu à, cặn kẽ à, phân biệt những cái nào đúng cái nào sai à, những cái nào là chân lý những cái nào là phi chân à, thì khi mà khi mà có một cái cái niềm tin chân chánh rồi đó à, thì nó sẽ khởi đầu và để mà chúng ta à, chúng ta phát triển các cái cái cái sở hữu thiện thì thì cái cái cái tính á, là nó để nó thanh lọc à, thanh lọc các cái sai lầm à, những những cái niềm tin mà tà dại à, đó rồi bởi vì cái sở hữu giới thần á, là chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng à, chính những cái cái cái sở hữu này nó nâng đỡ để mà trong cái đời sống chúng ta trong cái sự thực hành à, chúng ta thành lập ba cái à, ba cái ác pháp thường xuyên nó có là thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp à đó khi chúng ta loại trừ tất cả những cái tam nghiệp bất thiện à, mà chúng ta phát triển cái à, tam tam nghiệp về thiện đó. có một cái đời sống có một cái đời sống chân chánh à, cho nên đó là là những cái cái pháp này nó luôn luôn là nó nó sẽ hỗ trợ với nhau rồi à, tránh tinh tấn tức là cái sự tinh tấn trong các cái cái thiện pháp à, phát triển các cái cái thiện pháp nó nó trở thành là là coi như là cái pháp dục à, để loại trừ à, những cái pháp bất thiện đã đã sanh thì sẽ làm cho nó suy yếu và diệt trừ không nó không có để cho nó tài sanh trở lại rồi những cái thiện pháp nào chưa sanh thì phải phát triển cho nó có nó có mặt nó sanh khởi à, những thiên pháp nào đã có thì phải dung bồi à, để nó phát triển cách mạnh mẽ à, đó rồi khi mà có cái sự tinh tấn rồi đó thì khi tìm hiểu học hỏi thì mới phát triển về cái cái niệm niệm ở đây là à, sự thực hành à, qua tứ niệm xứ tứ niệm xứ thì cái cái tứ niệm xứ này đó à, là thân thọ tâm pháp hay là thực hành cái quý à, uh, vipassana à, nhờ có cái cái niệm phát triển mạnh mẽ thì nó mới đưa đến định à, định thì mới mới đưa đến tuệ à, chính qua cái phương pháp mà à, tứ niệm xứ à, hay là gọi là thiền tuệ à, thiền minh xét vipassana đó thì cái trí tuệ á, nó nó sẽ thấy được thấy được cái đối tượng bằng bằng nhiều cách à, ví dụ như cái trường hợp mà cái cái vị hành giả thực hành cái à, cái thiền thiền định thì chỉ thấy đối tượng trên cái cái tục đế à, à thấy đối tượng trên cái chế định hình dáng màu sắc à, à cho nên đó là là cái nó không có không có đưa đến cái cái tệ tệ giác để sát trừ phiền não à còn cái cái thiền quý à, uh, vipassana đó à, thì thấy đối tượng bằng nhiều cách à, chúng ta thấy đối tượng qua cái cái chân đến là gì đất nước lửa gió à, rồi thấy đối tượng là gì là danh sắc à, rồi thấy đối tượng tượng trên cái cái tính chất nhân quả à, nhân nhân sanh trụ diệt gù đưa đến cái quả à rồi quả nó trở thành nhân à, nhân tiếp tục à, sanh trụ diệt à, rồi chính nhờ cái cái thấy được cái đối tượng nó sanh diệt như vậy đó thì chúng ta thấy cái đối tượng qua cái cái định lực của tam tướng là luôn luôn biến đổi à, biến chuyển không ngừng à, không ngừng sanh diệt à, rồi à, chính vì chính vì nó luôn luôn thay đổi cho nên mới đem đến cái sự bất tội nguyện à là khổ rồi mà các pháp nó sanh diệt là do nhân do duyên mình không thể điều khiển mình không thể can thiệp mình không thể à sai sử nó cho nên nó là là vô ngã đó chính nhờ chính nhờ khi mà hành thiền à, khi có niệm có định mạnh đó cái tuệ nó sanh khởi để thấy đối tượng bằng nhiều cách như vậy đó à, thì mới đưa đến cái cái tệ giác phát sanh và khi mà cái tệ giác nó sanh khởi rồi thì nó diệt trừ tất cả những cái phiền não à mà trước kia ví dụ như bị gì mình nhìn trên cái cái tục đế à, nhìn cái trên cái chế định à, thì mình mới mới mới sai lầm à thí dụ như bây giờ cái vị mà niệm cái đề mục đất à, nhìn vô cái ca sĩ ná niệm đất đất đất đất đất à, cái tâm nó kháng khích à, nó tâm nó kháng khích trên cái đề mục nhưng mà cái này nói gì nó là cái cái hình ảnh cái màu sắc à, từ cái thô tướng nó có thể phát triển thành cái cái tương tự tướng à, rồi cái quan tướng à, do cái cái cái niệm cái niệm mạnh nó gián áp nó kháng khích à mà trên định trên cái cái quan tướng đó chính vì khi mà định mạnh như vậy đó thì cái phiền não không thể sanh khởi à, tại vì lúc đó là là cái định nó gián áp mà định trụ vững trên đối tượng cho nên là là là không có điều kiện cho phiền não sanh khởi nhưng mà đó khi mà xả rồi đó à khi xả rồi đó à cái lúc mà mình không còn tu tập không có hành thiền nữa thì sao thì bắt đầu phiền não nó vẫn có thể sanh khởi như thường à còn cái cái niệm của thiền tuệ à, hay là thiền minh sát vipassana đó thì thấy trên cái cái tính chất là chân đế à, thấy cái thực tướng à, sự thật ra đó một chúng sanh thì nó không gì khác hơn là, là đất nước lửa gió à, đó hay là danh là thành phần tinh thần và sắc là thành phần vật chất Nên, chứ phía sau đó không có một cái bản ngã một cái linh hồn à, hoàn toàn không có một con người à, ở ở trong cái cái cái thân ngũ quẩn này à, để chúng ta thấy được cái do duyên à, do duyên do nghiệp do sự vận hành của pháp à, mà một chúng sanh hình thành rồi cũng đến lúc do duyên à, do nghiệp à, đến lúc mà cái thân ngũ quẩn nó tan rã à, để từ đó mà chúng ta à, thoát ra cái sự chấp thủ à, về cái à, cái thân kiến à, đó. rồi à, chúng ta có một cái niềm tin vững chắc à, vào cái lời dạy của Đức Phật vào cái cái sự thực hành giáo pháp mà diệt trừ được cái cái hoài nghi à rồi khi mà chúng ta quán sát trên cái cái chân đế à, để mình thấy được cái sanh diệt của danh và sắc này á, do nhân do duyên à, do cái cái định lực nhân quả à, chúng ta không thể nào mà điều khiển hết à, cho nên chúng ta từ bỏ những cái những cái nghi thức à, cầu phấn gian sinh à, để mà để mà đạt được cái đến cái sự an tịnh giải thoát à, là chúng ta di trừ được ba cái hạ phần kiết sử rồi cái vị hình giả đó, à, sẽ nỗ lực tiếp tục để à, làm giảm thiểu đi đến diệt trừ hai cái kiết sử là tham sân à, rồi phát triển à, cái tuệ giác đủ mạnh để diệt trừ những cái thượng phần kiết sử và đạt đến cái cái thánh đạo cao vọt để giải thoát à, cho nên á, tất cả những cái những cái sở hữu à, tinh hảo thì mặc dù nó nó rất nhiều nhưng mà cái mục đích của cái cái sở hữu tịnh hảo là gì để nó thiêu đốt nó đối trị à nó diệt trừ tất cả những cái cái bất thiện à, cho nên nó là là nó đi chung một mục đích hướng đến để con đường giải thoát à thì ở trong câu thì à, ngày à, Nagasena ngày à, mới lấy cái hình cái hình, hình giống như là một cái một cái ông vua à, ông vua khi mà ông ra trận thì nó có nhiều cái nhiều cái đoàn quân binh à, thì ở đây là giống như là cái à, cái tâm tịnh hảo đó à, hay là cái à, cái tuệ giác à, rồi muốn có cái, cái tuệ giác thì có nhiều cái sở hữu khác nó đồng hỗ trợ như là à, chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm chánh định à thì những cái này đó nó theo hỗ trợ đó thì giống như các cái đoàn quân binh ví dụ như bây giờ muốn mà muốn tấn công thì ông vua phải ra lệnh cho những cái cái tượng binh rồi đó là là các cái đội binh mà được trang bị à, xa binh có những cái xe cộ rồi đó là những cái à, kỵ binh là những cái người lính mà có đi trên ngựa đó ha, tấn công trước để mở mở đường à, thì giống như là là cái ba cái sở hữu giới thần à, ba cái sở hữu giới thần đi tiên phong để để phá tan à, những cái những cái à, cái tâm bất thiện để mà tránh xa những cái cái sự mà phạm giới à, rồi từ đó đó à, mới có là niệm định nè thì khi mà niệm định rồi cái cái đội quân mà đi cận kề với với ông vua đó là gì là bộ binh à, đi theo bảo vệ ông vua nhưng mà tất cả những cái đội binh này nè cùng mục đích là diệt trừ à, cái cái cái quân địch nó xâm lược cái cái à, cái đất nước bờ cõi à, thì cũng vậy à, các cái sở hữu thiện là sở hữu tình hảo này nè là nó chung một cái mục đích là để để đối trị à, để diệt trừ à, tận trừ tất cả các cái ác bất thiện pháp à, các cái à, các cái à, sở hữu à, bất thiện ở trong tâm chúng ta để đạt đến sự giải thoát an vui à, còn à, cái cái sở hữu bất thiện là gì nó là cái sở hữu xấu xa đem đến những cái phiền não khổ đau à, và nó là cái gì nó là những cái cái sợ dây à, trói buộc à, chúng sanh trong cái vòng quay sanh tử luân hồi à, cho nên thì à, à, ngài à, Gá Sê Ná đã dùng cái cái hình tượng là ông do ông vua ra trận à, ông vua ra trận thì gồm có những cái tượng binh rồi à, kỵ binh rồi xa binh ha và sau đó là cái, những cái lực lượng mà đi cận kề với ông vua là là bộ binh à, đi theo xung quanh để hỗ trợ à, tấn công cái quân thù à, nhằm mục đích là để diệt trừ các cái à, cái quân à, địch quân à, xâm lấn vào cõi à, thì à, à, những cái cái pháp à, những cái sở hữu tình hảo và những pháp thiện thì luôn luôn có các cái cái sở hữu thiện sở hữu tình hảo nó đi đi theo à trong các cái tâm mà đại thiện hay là trong các cái cái, à, cái, cái tâm thiện nha còn sở hữu bất thiện thì nó đi ở trong 12 tâm bất thiện à, thì à, xin à, giải thích cây cầu thứ 16 này à, để quý vị hiểu rõ và nhờ cái sự hiểu biết à, này mà trong cái à, sự thực hành của mình à, đem đến nhiều cái lợi ích tốt đẹp à, thì cũng qua à, nhờ nghiên cứu những cái chú giải à, qua sự à, hướng dẫn chỉ dẫn của các bậc trưởng lão mình cũng có được chút ít hiểu biết để à, giải thích chia sẻ với quý vị đôi điều à, giới thuyết báo này kính cầu mong à, chư tôn đức được à, các bậc hữu ân à, các bậc thầy tổ nhiều đời nhiều kiếp và à, các bậc hữu ân à, cầu mong các quý vị họ, lãnh phước báo này à, đã sanh đến những cảnh giới an vui à, cầu mong tất cả à, quý tu nữ quý phật tử nhiều sức khỏe an vui à, tu tập tạo được nhiều thiện sự À, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc à, bây giờ thì xin cùng thỉnh chư tôn đức cũng như mà tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ à, về cái đề tài cái bài học ngày hôm nay à, bây giờ xin mời đạo tràng nam mô bút thầy giác Dạ, kính lễ sư à, Pháp Thanh. Dạ, à, kính chào chú quý vị. À, hôm nay hân hạnh à, có một cái duyên à, nghe sư thuyết pháp. À, đạo huynh vô trẻ thành thử là chắc là nghe sư giảng về bát chánh đạo mình à, hồi nãy giờ cũng à, ghi những lời nói của sư. Thì à, bây giờ ôn lại là chánh kiến là cái nhìn đúng, à, tiếng Anh là right view, chánh tư duy là suy nghĩ đúng, right thought à, chánh ngữ là lời nói đúng chánh nghiệp là hành động đúng chánh mạng là cái việc làm sinh sống đúng chánh tinh tấn là cái sự tiến bộ đúng đắn chánh niệm là suy nghĩ đúng chánh định là à, thiền định đúng hả à, huynh hiểu vậy thì trong cái bát chính đạo đấy thưa sư tại sao người ta đã đặt nặng cái chánh niệm nhiều nhất thưa sư thí dụ như là ta nói là à, đi phải cái chánh niệm đứng cái chánh niệm lời nói cái chánh niệm à, mình làm bây giờ phải sống thực thực hành chánh niệm à, luôn luôn sống trong chánh niệm vậy thì phải chăng thưa sư là cái chánh niệm là quan là cái cái đạo mà quan trọng nhất trong tám cái đạo đó thôi thưa sư nó bao trùm hết nữa là nó nó nó lón át ra những cái cái bảy cái cái, cái đạo chưa à, không biết cái, cái, tại sao ta đặt nặng cái chánh niệm như vậy thưa sư dạ à, cảm ơn sư rất là nhiều nam mô bút thà giá nam mô tham ma giá nam mô sanh kha giá à, chào bà Quynh à, hôm nay à, có nhân viên à, vô à, sinh hoạt nha. thì à, sự thật ra đó trong cái à, trong bát chính đạo này đó thì tám cái chi pháp này đó cái chi pháp nào nó cũng là hết sức quan trọng nhưng mà nếu mà kể theo về cái à, à giới định tuệ thì à, thì trước hết là những người hành giả phải thực hành về giới phải có có chánh ngữ à, chánh nghiệp chánh mạng trước đã ha đó rồi mới à, mới tới là chánh tinh tấn chánh niệm chánh định à, nhờ có cái giới nó nâng đỡ về cái cái phần định thì cái à, chánh niệm chánh tinh tấn chánh định là thuộc về phần định rồi mới có là tới cái phần tuệ là chánh kiến chánh tư duy nha hay là hay là ở trong kinh còn nói là chánh trí chánh giải thoát à, thì thì tám cái chi phần này đó à, nó nó hỗ trợ với nhau giống như hồi nãy xin nói là cái các cái à, cái à, trong cái, cái khi mà ông vua mà ông đi chinh phạt đó, thì có nhiều nhiều cái cái bộ phận hay là thượng binh rồi kỵ binh xa binh ha, rồi bộ binh rồi đó nó, nó hỗ trợ nhau à, để mà, mà chống lại cái cái cái quân thù nhưng mà mỗi cái nó phải phải có có trước có sau à, thí dụ như luôn luôn là phải à, phải tượng binh à, kỵ binh hay là xa binh đó, là phải đi trước à, rồi á bộ binh á, thì mới mới tấn công thêm ờ, theo ngoài sau thì lúc đầu đó mình phải phải thực hành về giới à mình phải thực hành về giới mà cái gì nó có hai cái chi thần để ý mà đạt đến cái cái bát chánh đạo này đó thì phải có gì cái chánh tính à, chánh tính và cái chánh tâm à, cái niềm tin chân chánh rồi cái cái tâm á, nó có cái hướng về cái cái sự chân chánh à, thì khi đó đó chúng ta mới thấy cảm thấy ghê sợ à ghê sợ kinh tởm các cái cái cái điều bất thiện thì từ đó mình phải cố gắng mình nỗ lực mình phải phải giữ giới nè thì lúc đó mới có thực hành chánh chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng nè chính nhờ cái cái giới này á, nó nâng đỡ cái đời sống được trong sạch tốt đẹp rồi đó thì bắt đầu mới mới là phát triển sự tu tập à, chánh niệm chánh thực tấn chánh niệm chánh định đó là cái sự nỗ lực trong cái sự thực hành thực hành giáo pháp thì à, khi mà nỗ lực thực hành như vậy đó nó mới đưa đến cái chánh kiến chánh tư duy à, thành ra đó tám cái chi phần này đó thì tại vì kể thì theo nhân quả à, trước sau nhưng mà trong cái sự thực hành á thì ngày hòa thượng rồi Minh á có nhiều cái kinh nói là cái cái bát chánh đạo giống như cái sợi dây à, quý vị biết cái sợi dây thừng á thì nó có nhiều cái cái sợi dây nhỏ bệnh với nhau à, bệnh với nhau trở thành một cái sợi dây thừng to lớn à, chắc chắn thì khi mà cái cái sợi dây thừng mà to lớn như vậy đó thì nó có thể kéo những cái cái cái vật nặng à, lớn lao được à, nhưng mà ngài à, trong một cái bài pháp mà à, sư được nghe ngài hòa thượng giảng dạy đó thì ngài nói là cái thật sự ra cái bát chánh đạo mà mình dùng cái hình tượng là cái cái sợi dây đó nó không có rõ ràng à nhưng mà ngài dùng cái hình tượng nó là cái cái bánh xe à, giống như một cái vòng tròn trong cái vòng tròn này nó có tám cái tám cái à, để ghép lại thành một cái vòng tròn à, ví dụ cái dao cái bánh xe đó cái bánh xe khi mà nó tròn hết như vậy đó, thì mình mới sử dụng được à, mình mới lăn nó đi được nha à, còn cái cái bát chánh đạo đó thì nó cũng vậy mà khi mà cái vị mà à, hành giả mà thực hành đó cùng lúc đó tám cái chi đạo rồi đó à, nó sanh khởi để nó đủ sức nó nó diệt trừ cái cái cái các cái cái à, thằng thúc các cái phiền não à đó cho nên là ngài mới nói là lúc đó, đó là tám cái chi đạo này nó cùng lúc nó phát sanh giống như cái bánh xe đầy đủ nó tròn à, thì mới đem đến cái cái hiệu quả cái công dụng nó mới được uh, sử dụng phát triển tốt đẹp đó. cho nên đó, à, khi mà chúng ta học thì phải kể kể trước sau từng tự theo giới định tuệ à, hoặc là theo cái à, những cái pháp căn bản à, để nó nó phát triển từng bước từng bước nhưng mà khi mà để đạt được cái cái cái chi à, đạt đến các cái à, đạo quả thì đó cái vị hành giả phải phát triển đầy đủ tám chi đạo này à, đó phát triển cách đầy đủ ngay trong cái cái sát na cái cái cái pháp đạo đó thì mới đủ sức để diệt trừ và đưa đến cái cái quả à, thì xin giải thích cái thắc mắc của đạo huynh à, mặc dù là ở trong kinh thì kể nó có trước có sau à, theo tuần tự à, à, giới định tuệ à, nhưng mà ở trong trong uh, bát chánh đạo thì hai cái chi mà tuệ á, thì á, là được đưa lên à, trên uh, à, trên nước và chánh kiến chánh tư duy nhưng mà trong sự thực hành á, thì phải chánh ngữ chánh nghiệp rồi mới chánh tinh tấn chánh niệm chánh định và cuối cùng mới là chánh uh, kiến chánh tư duy thì theo cái uh, giới định tuệ là như vậy à, xin giải thích à, cái thắc mắc à, chúc à, đạo huynh nhiều sức khỏe an vui cái mùa của thầy giá dạ, đạo huynh xin à, tạ ơn sư à, trước khi à, nhường biết lại cho người khác thì cũng xin hỏi sư thêm một câu nữa à, thì à, thưa sư cũng như là quý vị biết là cái nước Việt Nam mình là thật ra là cái nước tam giáo à, tam giáo tức là ba cái tôn giáo là đạo Phật đạo khổng và đạo lão ba cái tôn giáo nó quyện với nhau nó trở thành một cái à, trở thành một cái hệ thống triết lý tư tưởng mà nhiều khi mình không tháo gỡ ra mình không phân biệt cái nào cái nào thì trong sách xưa à, nói cái người hành giả và người quân tử phải có bốn cái điều là là vô tóc vô cố à, vô ý và vô ngã vô tóc thì nghĩa là trên đời này cho không cho là chắc chắn xảy ra được à, không có gì là tất yếu được á à, vô cố tức là không có gì cố định á à, à, vô ý tức là không có để ý vậy. mình để tâm mình nó không thẳng đáng đáng vậy, chứ không có để ý việc gì hết và cuối cùng là cái vô ngã là cái con người mình là là đất nước cho lửa không đã mình không phải cái tôi của mình đó, mình phải là, là mình và dạ, nó giống như là à, à, vô thường của vô ngã của đạo Phật thì kính thưa sư là thường thường khi mà thuyết pháp xong này ờ, à, mấy vị thường chúc là sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh thì đầu huynh thấy sống lâu thì cũng được đi à, ờ, an vui cũng được sức mạnh được mà sau cái sắc đẹp thì mình rất là ngạc nhiên chẳng lẽ người ta vẫn xiến dương cái sự cái bề ngoài cái đẹp cái hình tướng bề ngoài thôi sư thì cái sắc đẹp đó là sắc đẹp gì ạ à? <laughs> dạ thanh sư cũng uh, hoan hỷ giải thích giùm dạ một lần nữa cảm ơn sư ạ à. nam mô quý thầy giáo nó mô thầm mà giá mô sằng thà giá thì ờ, à, đạo huynh thắc mắc cái cái cái chỗ này đó thì không phải riêng về đạo huynh đâu mà nhiều nhiều phật tử người ta cũng hay thắc mắc về cái cái cái sự ờ, hút chút này lắm thì thật sự ra đó à, cái thời kỳ ban đầu đó hiểu phật không có không có chút không hút chút gì đó nhưng mà đó thời gian sau đó rồi ở trong cái trong những cái hội chúng á, người ta mới có những cái ý kiến cho đến sau mà dân cúng ờ, cho mấy vị tỳ kheo dân cúng ờ, cho chư tăng ai cũng ngồi làm thinh đúng không à không có không có không có chút phút lù giống như các cái bên ờ, bà la môn vậy đó thì từ đó đó thì à, đức phật cái dùng cái cái tệ quán chiếu thì đức phật thấy là trong cái thời kỳ quá đức phật quá khứ thì cũng có phúc chúc hay là các cái phật vị phật độc giác đó, à, cũng có phúc chúc đến cho cho cái à, các cái thí chủ à, thì trên cái những cái lời phúc chúc từ chư phật quá khứ à, à, các à, chư phật độc giác thì Phật nó bắt đầu mấy phút chúc bốn cái điều mà đến cho thí chủ nhưng mà đó cái điều này đó nếu mà mình hiểu nó đúng nghĩa đó, là không phải nó liên hệ đến các cái pháp thế gian đâu à, thì nhân tiện cái thắc mắc của ờ, của đạo huynh ấy, thì à, sư sẽ giải thích à thế nào là cái à, sống lâu à, sống lâu thì bây giờ cái tuổi thọ con người đó, cái thọ mạng của nhân loại mình thì khi nào mà nó cái cái tuổi thọ của nhân loại mà nó nhiều nhất đó, tại vì chục ngàn tuổi à, là là lúc đó là những cái chúng sanh mà hữu hữu phước đó, sanh trong những cái thời kỳ đó thì cái tuổi thọ nó tới 80 ngàn tuổi lần 80 ngàn năm lần à, và những chúng sanh nào mà cái thời kỳ mà mà du phước ác pháp nó tăng trưởng thì chỉ chúng sanh chỉ có 10 tuổi à. à, cho nên cái cái tuổi thọ của chúng sanh á của ở nhân loại á, thì có lúc thì nó lên cao nhưng mà nó có lúc thì nó xuống rất là thấp nó bất định à, mà nó nhiều nhất là nhiêu là 80 ngàn tuổi thôi giờ cũng chết à, thành ra đó thành ra cái cái sự sống lâu ở đây không phải là nói về cái tuổi thọ mà sống lâu ở đây nói về cái cái niềm tin à lúc nào mà chúng ta còn cái niềm tin vững vàng vào lời dạy của Đức Phật vào giáo pháp à, thì chúng ta sẽ còn nỗ lực học và thực hành các cái cái cái cái thiện sự các cái Phật ngôn à, các cái lời dạy của của Đức Phật để đoạn trừ các cái, cái ác pháp à. mà nếu mà cái cái người mà mất mất cái đức tin đó, thì sẽ không còn thực hành các cái thiện pháp nữa à. cho nên đó, khi nào mà cái cái cái niềm tin chúng ta còn vững vàng à, còn mạnh mẽ tức là còn sống à cái niềm tin mình còn sống à, thì mình sẽ còn tìm hiểu Phật pháp à mình sẽ gần gũi chư tăng à mình sẽ thực hành các cái thiện sự như là bố thí à, cung kính phục vụ thính pháp à, vân dân à, mà nếu mà cái cái niềm tin mình mà nó nó bị tổn giảm hay là nó suy tàn tức là nó chết rồi. à, thì sao à, thì mình sẽ không còn bao giờ mà lắng nghe tìm hiểu Phật pháp nữa không bao giờ thực hành các cái thiện pháp nữa thì lúc đó là là cái người mà không có cái cái đức tin nó mất cái đức tin rồi đó thì cái người đó giống như đã chết chết cái này không phải chết trong cái thế gian mà chết trong cái giáo pháp của đức phật đó cho nên đó, cái sống lâu ở đây đó là chúng ta phải ráng gìn giữ cái cái cái cái niềm tin chân chánh của mình á à, đối với tam bảo mạnh mẽ cho đến khi nào mà mình đạt đến cái sơ đạo sơ quả thì lúc đó cái niềm tin mình mới mới vững vàng bất động nó là cây nói về cái sống lâu rồi à, sắc đẹp ở đây không phải là cái sắc đẹp dung mạo ở bên ngoài à vì thấy không bây giờ khoa học y học nó tiến bộ à, có thể có thể thay đổi sắc diện à, cái mùa cái cái sống mũi thấp nó sẽ nâng cao lên cái người má không có má giống đồng tiền thì giờ nó có thể nó, nó tạo thành cái cái cái, cái má đồng tiền được à, nó làm đủ thứ hết à, nhưng mà cái gì cái sắc đẹp bên ngoài nó chỉ là cái cái giả tạo à, nó thay đổi khi nào mà sức khỏe à, mình còn tốt đẹp đó, thì cái cái da nó còn mịn màng tươi tốt à, thân thể nó còn đầy đặn căng tràn tốt đẹp nhưng mà khi mà mình mình bệnh à, ăn uống không được thì sao cái cơ thể nó tiều tụy à, lúc đó sao nó già tuổi nhăn nheo à, thì thì làm sao còn đẹp được thì cái đẹp ở đây đó và chỉ cho cái giới hạnh à, đẹp về giới à, đẹp do cái lời nói à, đẹp do cái hành động đẹp do cái suy nghĩ à, chánh ngữ chánh nghiệp à, mạng hay là hay là cái à, à, tam nghiệp thiện à, thân thân nghiệp thiện à, khẩu nghiệp thiện ý nghiệp thiện đó. thì chính cái cái cái tốt đẹp cái sắc đẹp ở đây là sắc đẹp về cái cái giới hạnh nè chứ không phải cái sắc diện à, tốt đẹp của của cái cái cái sắc quẩn này à, làm hiểu vậy an vui ở đây đó an vui ở đây đó là gì cái an vui ở trong nội tâm à, khi mà chúng ta đạt đến cái cái tâm bất động à, của vị thánh à, thì mới có cái câu câu à, pháp cú kinh đó. ví như tảng đá kiên trì gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển say à, tiếng đời chê dở khen hay không làm dao động đôi mày trí nhân à, cái an vui á, chỉ cho cái tâm động của các vị thánh nhân à, trước tám ngọn gió đời à, chứ còn không phải là cái an vui của của của cái đời sống thế gian này à, khi nào mà mình được những cái gì mà mình mong cầu à, mình thì cảm thấy mình vui nhưng mà cái vui này đó nó đâu có bền vững tại vì á, cái tâm mình sao nó cứ mong cầu mong muốn mà bữa nay mình muốn được cái này mà khi mà được rồi đó à, vài ba bữa cảm thấy cái chán chán là muốn cái khác nữa à, thành ra đó cái tâm của phạm nhân là không bao giờ không bao giờ an ổn được à, trước sự tấn công của phiền não à, của tám ngọn gió đời à, được lợi mất lợi à, được danh mất danh à, được người ta khen ngợi hay là chê bai à, hạnh phúc đau khổ đó thành ra đó cái sự an vui ở đây đó là an vui cái sự bất động của tâm của bậc thánh à, sức mạnh ở đây đó sức mạnh ở đây không phải là của mấy ông lực sĩ à, dở được à, cái tạ mà mấy trăm ký gì đó không à hay là những cái ông mà đô vật rồi kia nọ cái sức mạnh không phải à, mà sức mạnh này sức mạnh của cái sự nỗ lực tinh tấn thực hành giáo pháp à, nỗ lực cái sức mạnh đây để gì để chế ngự à, để vượt qua tất cả các cái chướng ngại truyền cái à, để vượt qua tất cả những cái cái phiền não à, trong đời sống à, đó thành ra đó cái mà cái câu mà chúc mà cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu sắc tốt an vui sức mạnh ở đây đó, là chúng ta phải hiểu như vậy đó chứ còn cái sức mạnh đó, cái ông lực sĩ bây giờ ông luyện tập mà ông có thể ông dở được những cái quả những cái tạ hai ba trăm ký nhưng mà sao vài ba bữa ông bị bệnh cái tạ chừng năm chục ký ông dở không nổi phải không như sư hồi còn khỏe cũng có thời gian cũng à, lúc mười mấy hai mươi tuổi cũng có theo ông cậu ờ, cũng tập tạ rồi cái nọ nhưng mà giờ giờ dở mà chừng 50 kg dở đâu có nổi đâu Đấy không thành ra cái sức mạnh ở đây là để chúng ta có cái sức mạnh về cái cái sự nỗ lực tinh tấn à, để mà vượt qua à, tất cả những cái chướng ngại trong cái sự thực hành giáo pháp à, vượt qua tất cả những cái truyền cái à, những cái pháp nghịch các pháp bất thiện để mà đạt đến cái sự an vui à, của thánh đạo thánh quả à, chúng ta sống vững vàng à, trong cái niềm tin bất động đối với tam bảo thành ra mình hiểu cái bốn cái pháp chúc mừng ở của chư tăng đó mà chúc cho các cái vị thí chủ là phải hiểu như vậy đó nhưng mà tại vì có đôi lúc ờ, không có điều kiện để ờ, chư tăng ờ, à, giải thích cho rõ ràng à, cho nên nhưng mà cũng cũng lúc đầu vì người ta à, cũng thích những cái lời phúc chúc đó à, sống lâu ai không muốn sống lâu phải không à rồi sắc tốt là nhất là các cái à, nữ thí chủ mà nghe mà chúc mà à, sống lâu sắc đẹp ha là các cô các bà rất là thích à, à, an vui sức mạnh ai cũng ai cũng thích bốn cái điều này hết á nhưng mà bốn cái điều này á, nó có hai khía cạnh một cái khía cạnh về cái tục đế thế gian nha à, nhưng mà có một cái khía cạnh á, là cao thượng hơn là hướng đến cái con đường giải thoát à thì nếu mà nếu mà chúng ta hiểu biết được cái cái bốn pháp chúc này để chúng ta đạt đến cái sự an vui giải thoát thì nó nó cao quý hơn à, nhưng mà à, cái động viên để mà các thí chủ hiểu biết cái, pháp mà à, trong cái à, thế gian ấy, có cái niềm tin để lần hồi để tăng trưởng à, để phát triển các cái thiện pháp thì cái điều đó cũng quý à, nhưng mà à, chúng ta phải hiểu là cái ý của à, các bậc à, thánh nhân của chư Phật là phúc chúc để chúng ta đạt được cái sự giải thoát chấm dứt sanh tử luân hồi chứ không phải các cái pháp tục đế của thế gian à, xin giải thích cái thắc mắc của đạo huynh và dạ, yeah, chúc đạo huynh nhiều sức khỏe an vui dạ cảm ơn sư qua lời uh, giải thích uh, khai triển của sư dạ thì chúng ta cũng biết là cái đẹp thật ra cái đẹp là cái đẹp về tâm hồn dạ, nó loan tỏa ra nó loan tỏa bên ngoài của người tự tập thì mọi người cũng thấy sư pháp thanh rất là dễ thương phải không sư à, <laughs> ai muốn lại gọi nữa sư có nụ cười rất là hiền từ dạ, có lẽ cái hạnh tu thì à, à, chúc à, sư à, sức khỏe dạ, tu tập à, tinh tấn để mà chia sẻ đạo pháp cho mọi người và chúc à, chư quý vị à, tinh pháp an vui dạ nam mô bút tài giá xin nhường bích lại cho mọi người khác dạ nam mô bích thai giá dạ con nguyên trang và dạ, trước hết con kính đảnh lễ ân đức phật ân đức pháp ân đức tăng <clears throat> Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ sư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, à, rất là hoan hỷ khi à, nghe những câu hỏi của à, anh Đạo Huynh và những à, và, dạ, và câu trả lời của sư con. Bây giờ con cũng mới hiểu là cái à, à, cái câu chúc phúc của sư. Dạ, con nghe con rất là hoan hỷ sư. Dạ, con kính tri ân con cũng à, xin thay mặt đạo tràng kính tri ân à, à, sư rất là nhiều sư đã giảng dạy cho chúng con được hiểu rõ hơn và dạ, sau đây con kính mời đạo tràng ạ à. <clears throat> dạ không biết có vị nào giơ tay để à, à đặt câu hỏi với sư không ạ à? dạ con kính mời đạo tràng à, có thể hỏi những thắc mắc của mình để à, à, con và mọi người à, có thể học hỏi thêm ạ à. chị nhung ơi có câu hỏi không chị nhung là mọi người im lặng hết rồi để con coi coi có ai trong tay ta à huynh anh bảo quốc nè có câu hỏi không nè con thấy trong room đông lắm nè à, nguyên, nguyên như nguyên như đang <coughs> dạ không biết dạ có câu hỏi không à, à, cô hồng mai có câu hỏi không à, tina có câu hỏi không tina không ai học ồ oh, à dạ, xa thú em thấy bàn tay của chị Hồng Nhung chị Kim Nhung chứ em ờ, kính mời chị nha may quá ha may quá bán được hết <laughs> một hồi cái một hồi đến giờ à, chót dạ. là ờ, mít nãy giờ mít ế mít ế đây mít ế đây <laughs> dạ <laughs> con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo con kính đảnh lễ sư thanh tâm dạ con kính đảnh lễ sư pháp thanh con kính đảnh lễ cô tu nữ phúc hạnh dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng dạ con thưa sư pháp thanh à, trong bài này á, thì à, con thấy à, à, nhà vua có hỏi về cái phiền não à, dạ con nói về cái phiền não thì à, con hỏi hơi nó hơi ra ngoài một chút dạ con nghe cái phiền não thì con thấy nó nó có nhiều phiền não mà con chưa có phân biệt được các thưa sư là dạ, con thấy là cũng là 10 phiền não nhưng mà 10 phiền não theo kinh rồi 10 phiền não theo vi diệu pháp rồi cũng là kiết sử thì 10 kiết sử theo kinh 10 kiết sử theo vi diệu pháp mà con không biết là như vậy mình phân biệt như thế nào và ờ, khi mình áp dụng mình áp dụng như thế nào để mình hiểu những cái phiền não những cái kiết sử của mình trong đời sống đó thưa sư dạ con chưa phân biệt điều được điều này đó dạ con kính thỉnh sư uh, giải thích để con hiểu thêm dạ con kính tri ân sư ạ nam mô bút thầy giá nam mô tham ma giá nam mô sang thầy giá à tốt quá cô à, cô kim nhung à, à cứu bồ cho cô à, nguyên trang thì à, sự thật ra đó à, các cái phiền não đó dù cho được phân tích à, chia sẻ à, là dùng những cái cái cái cái à, danh từ nào thì cái cái phiền não ở đây đó là những gì những cái mà nó đưa tới khổ đau à, những cái gì mà hả mà nó đưa tới khổ đau đó là gọi là phiền não à, nhưng mà có khi á, à, người ta dùng những cái cái danh từ à, như là cái truyền cái là cái sự che áp ngăn che cản trở à, rồi hoặc là những cái cái à, cái truyền phược à, những cái sợi dây những cái sợi dây cột trói à, dùng những cái hình tượng này hình tượng khác để mà giải thích về cái cái phiền não à, hay là như uh, ngài hòa thượng ờ, siêu minh á thì ngài nói sao cái phiền não là giống như những cái cái cáo bẩn à những cái cặn bã à những cái những cái mà ờ, cái mà nó nó nó có cái mùi hôi xú quế nè à, thì dù là mình nói bằng cái gì cái gì cái gì cái gì đi nữa đó thì cái cái cái tướng trạng của người phiền não nó là gì là cái sự hôi hám mà à, dơ bẩn nhơ uế đó là nó nó là như vậy đó nè à, nhưng mà có người thì dùng cái danh từ này dùng danh từ khác à, để mà để à, chỉ ra về cái những cái phiền não này đó chứ sự thật ra nó nó là nó là giống như những cái cây mà cái chất bẩn nó bám dính ở trong cái cái cái nội tâm chúng ta à, nó đem đến cái sự khổ đau đó thành ra đó thành ra đó à, do đó mà các cái vị đó mới phân tích ra là bằng nhiều cái cái hình tượng cái ví dụ rồi kia nọ đó. rồi tùy theo mỗi vị uh, à, asale mỗi vị giảng sư à, thì phân tích à, chia trẻ theo theo mỗi mỗi cái cái, cái kiểu khác nhau nhưng mà chúng ta nhớ là ngày ngày sư minh ngày nói cái cái cái việc phiền não á, nó giống như là cái chất mà xú quế à, ví dụ như á, sự thật ra đó à, khi mà mình ăn những cái cái à, quý vị à, có cái món mà kêu bằng đậu hũ thúi đúng không đó. nhưng mà có nhiều người họ họ thích mà ăn cái cái món này được à, thì cái đậu hũ thúi đó, nó là giống như cái phiền não đó dù cho dù cho cái cái cái, cái nó một chút xíu giống như dính ở trên cái cái đầu đũa à, dính lên một chút xíu chút dính, dính ở trên cái cái cái cái đầu chân ngang như vậy sao nó cũng đem đến cái mùi hôi cái mùi xú quế đó, thì cái cái cái bản chất của của phiền não nó là như vậy đó. dù cho à, được định danh là là là thế này thế khác là tiền cược tiền cái à, thế này thế khác gì đi chăng nữa đó, cái bản chất của của phiền não nó là dơ bẩn à, chú quế à, thành ra đó thành ra mình phải ráng trừ tuyệt à, trừ tuyệt cho đến khi mà cái cái vị mà thánh nhân tứ đạo tứ quả thì các ngài đã thanh lọc trừ tuyệt không còn không còn một chút nào giống như là một hạt bụi à, hay là một cái một ờ, tí xíu trên trên cái cái đầu chân nhang chăng nữa cũng không còn thì lúc đó mới gọi là mà đạt đến tứ đạo tứ quả à, còn không? mấy vị thánh hữu học thì thanh lọc nhưng mà phiền não nó vẫn còn à cái thô nó không còn nhưng mà những cái vi tế à, nó cũng vẫn còn cho đến khi nào mà từ thô vi tế mà đã tận trừ đào bứng tận gốc rễ thanh lọc hoàn toàn giống như mà quý vị biết mà nước cất đó, à, nước được à, được chưng cất ở trong cái phòng thí nghiệm á à, nước đó mới gọi là cái nước tinh khiết à, nước đó mới sử dụng trong y học được mới pha thuốc được à, mới mới làm ra những cái thuốc để mà mà đưa vào trong cái cơ thể của mình à, chứ còn mà ba cái nước bây giờ mà nước chai à, nước chai nước bình nó là nước đá tinh khiết không có không có đâu à, đừng có tin à, nước tinh khiết phải là cái nước mà đã chưng cấp à bằng cách mà chưng cấp à, đó lúc đó là loại trừ tất cả các cái tạp chất những cái chất cặn bã rồi trong trong trong cái nước đó. à đó từ cái từ cái thể thể hơi rồi nó ngưng tụ ở trong những cái cái dụng cụ hết sức là là sạch sẽ vô trùng thì lúc đó, đó mới gọi là nước tinh khiết à, thì cái cái tâm của các bậc thánh nhân a la hán à, thì giống như là nước tinh khiết đã chân cấp à, đó. còn mà còn mà tâm của các à, bậc thánh hữu à, học thì mới à, tinh khiết tinh khiết ở cái giai đoạn kiểu có các cái cái máy lọc mà thôi à, chứ chứ chưa phải là nước chưng cất à, thì dù là dùng hình tượng gì nhưng mà cái cái tướng trạng của cái phiền não đó gì nó là sự bám níu và che án à, ngăn trở à, để đưa đến cái khổ đau tìm hiểu như vậy mặc dù là có lúc này nói là, là lậu hoặc về à, à, tiền phước à, tiền cái à, kiết sử gì gì gì để chăng nữa đó. nhớ cái cái trạng thái của phiền não nó là cái chất ô quế à, quế nhiễm và nó đem đến cái sự khổ đau à, xin giải thích cái thắc mắc của cô uh, Kim Nhung và dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui nam mô bổn thầy giá dạ con kính tri ân sư dạ con cũng hiểu ý sư nói là các phiền não nói chung là những cái cấu bẩn ở trong cái tâm mình mà mình cần phải lọc sạch để đưa đến an tịnh dạ con thì con thấy con phiền não còn y nguyên con chưa có mất một chút nào phiền não tham sân si của con còn đầy nhưng nhưng mà ở chỗ này con không hiểu là ở chỗ này này thưa sư là cũng là 10 phiền não thì ờ, cái này là con con hỏi theo trí văn thôi chứ con cũng chưa có uh, hiểu nhiều tại vì con muốn học để con hiểu theo trí văn thôi thì con thấy là cả 10 phiền não theo vi diệu pháp và theo kinh thì đều là tham sân si mạng kín nghi nhưng mà ừ, theo ờ, theo kinh thì lại nói thêm là ái dục ái hữu ái hữu ái sắc ái vô sắc còn theo vi diệu pháp thì là hôn trầm trạo cử vô tàm vô ý thì, thì ờ, con thấy là nếu mà theo vi diệu pháp thì đúng là những cái ờ, hôn trầm trạo cử vô tàm vô quý này đúng là nó đưa cho mình ờ, trầm luân nó là những cái pháp bất thiện nó đưa mình đi luân hồi còn đối với theo phiền não theo kinh ái dục ái hữu ái sắc ái vô sắc cũng đưa mình đi uh, sanh tử luân hồi nhưng mà uh, dù sao thì trong con vẫn thấy là có một cái gì đó nó uh, hai cái này nó không có nhập lại với nhau nó cũng có khác một chút ái dục ái hữu còn cái kia thì hôn trầm trạo cử vô tàm vô ý thì mình thấy rõ ràng là theo vi diệu pháp còn mấy cái ờ, trong cái theo kinh thì con thấy hay là cái cách nhìn của kinh nó khác với cách nhìn của vi diệu pháp ý của con muốn hiểu ở đây là uh, hai cái này nó khác nhau như vậy á, là tại sao mà nó khác nhau mặc dù nó đều là những cái cáu bẩn nhưng mà tại sao nó khác nhau dạ con chưa hiểu cái chỗ đó con thưa sư dạ con kính tri ân sư đã giải thích với con nam mô bút thà giá nam mô tham ma giá nam mô sân ca giá thì à, từng cái từng cái cái giai đoạn ví dụ như những cái à, những cái mà người phạm nhân phạm phu bình thường thì sao tại họ tham sân si à, mạng nghi tà kiến rồi đó à, thì à, mấy cái này nó thuộc về cái dạng ờ, à, phiền não mà nó quá thô thiện. rồi cái vị thánh hữu học á cái vị thánh hữu học á mặc dù họ còn phiền não chưa có gột sạch hết nhưng mà những cái phiền não của bậc thánh hữu học đó, là cái phiền não vi tế à thành ra quý vị thấy rằng tại sao mà các cái bậc thánh hữu học không còn rơi vào khổ cảnh tại vì những cái nhân bất thiện để đưa vào khổ cảnh được các ngài tận trừ rồi à, nhưng mà có những lúc cái gì thánh sơ đạo nhị đạo tam đạo cũng còn dính mắt vào các cái pháp thiền à, để tái sanh về cõi trời à, để tiếp tục nỗ lực tu tập à, thì cái cái cái ái nhiễm này đó nó cũng còn nhưng mà nó ở cái dạng mà bị tế hơn à, còn những cái nhân bất thiện mà để đưa rơi vào khổ cảnh là các ngài đã tận trừ hết rồi thành ra đó cái cái cái cái ô nhiễm của hàm nhân thì nó nó quá nó quá thô thiển à, giống như giống như này bây giờ cái nước ở ngoài sông á thấy không cái nước ở ngoài sông thì nó quá ô nhiễm rồi trời ơi cái sông bây giờ mà nó chứa chất là đủ thứ hết à, các cái à, nước cống nước rãnh rồi là, là các cái nước sinh hoạt gì là nó dồn xuống hết ở dưới sông đó. ha nhưng mà bây giờ á, mình muốn à, cái nước nó, nó đỡ ô nhiễm chút á, thì mình đào giếng à, đào giếng mình lấy cái nước mặt thì cái cái nước giếng này đó sự thật ra nó cũng phải chưa hòa phải là hoàn toàn trong sạch nhưng mà cái ô nhiễm của nó còn đỡ hơn cái cái nước ngoài sông không ở ngoài sông thì cái nước mà ở mà sông Hằng thì thôi nó còn kinh kinh tởm nữa xác chết nó cũng dồn xuống rồi ba cái gì cái giống gì nó cũng cũng dồn xuống dưới sông hết đó. À, đó hay là ba cái cái nước là cái sông mấy cái sông mà mình mà giờ mà ở thành phố rồi đó ha bây giờ là mấy khu công nghiệp rồi này kia rồi các cái xí nghiệp rồi vậy nó xả thải nó cũng dồn xuống dưới à, dưới, dưới sông hết thì cái cái sông là nó chứa đựng rất rất rất rất là ô nhiễm à, bây giờ mình muốn đỡ hơn chút mình đào cái giếng à, thì à, cái giếng thì nó cũng ô nhiễm nhưng mà nó đỡ hơn thì đó giống như cái tâm nội tâm của của hàm phu hàm nhân mà không có học hiểu thì nó ô nhiễm giống như là nước ngoài sông vậy đó còn những cái vị thánh hữu học thì giống như là nước giếng à, rồi tiếp tục mà nếu mà lấy cái nước giếng này nè mà chân gốc để cái được cái nước tinh khiết đó, thì mới là giống như cái tâm của các cái bậc thánh tứ đạo bậc thánh vô lậu là loại trừ tất cả những cái ô nhiễm hoàn toàn là mới gọi là vô lậu à, lậu đây là tức là các cái phiền não lậu hoặc đó à, thì à, xin giải thích cái thắc mắc của của cô Kim Nhung và dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui nam mô bổn giá dạ con kính tri ân sư dạ kính chúc sư sức khỏe Dạ, sa thú, sa thú em à, cảm ơn chị Kim Nhung đã đặt câu hỏi ạ. À. Dạ con thấy à, dạ con không biết đạo tràng còn câu hỏi không ạ? À? Dạ nếu mà đạo tràng không còn câu hỏi thì um, con kính thỉnh uh, sư Thanh Tâm. Dạ con không biết thưa sư có trước máy không ạ? À? Con kính thỉnh sư có thể chúc cho, cho đạo tràng của chúng con không ạ? À? dạ sư thanh tâm có trước máy không sư dạ con không thấy dạ con không thấy sư thanh tâm dạ sau đây con kính thỉnh uh, sư pháp thanh dạ kính thỉnh sư có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con à, cho chúng con được trọn vẹn phước báo trong uh, buổi học pháp ngày hôm nay ạ à. dạ con kính nhân mít lại cho sư nam mô bút thà giá nam mô tham ma giá nam mô sanh kha giá à, với phước báo à, học phật ngôn thảo luận phật pháp trong ngày hôm nay à, xin thay mặt chư tăng chúc chúc để à, kết thúc buổi sinh hoạt giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão có thể tăng an chúc tất cả quý tôn nữ quý phật tử nhiều sức khỏe an vui à, cầu mong phước báo hỗ trợ cho tất cả à, chúng sanh đều được thực hành theo giáo pháp à, đem đến an vui trong đời sống hiện tại hướng đến giải thoát của ngài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 Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân uh, sư Pháp Thanh đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. À. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính Pháp ạ. À. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa sin ni thu be ka re po. Thi ka re ta hin ta hin. Sa tham ma da ne na pha wan tu pu chi ta so tin tha ron te tha vi ha ra man da le. Thế ra cha mắt cha na wa ka cha phết ka wo sa ra mi ka da na pa ti upa sa ka. Gama cha de sa ni gama cha is sa ra na phu ta su ki ta pha wan tu te cha la pu cha ye bi cha anda sam pha wa san se da cha ta a tha wo pa pa ti ka ni ya ni cam tham ma wa rang pa ti cha te sap be bi duk kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tăng tham mô tham ma tha ra cha buk ga la sang kho ho tu sa mak go wa atha Thaya cha hitaya cha amhe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 Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện dạy canh nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dạ sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. À. Dạ con cũng kính cảm ơn à, quý cô chú đạo hữu đã đến với đạo tràng tham gia à, buổi học ngày hôm nay. Con kính mời quý cô chú à, trở lại Zoom vào ngày mai cũng như thường lệ vào, vào lúc 9 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn. Dạ con kính mời à, quý sư, quý cô chú à, cùng trở lại tham gia thời pháp ngày mai ạ. À. Dạ, một lần nữa con xin chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời điểm an lành ạ. À. Nam mô Bụt Thà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con xin xuống mít. Dạ con kính tạm biệt đạo tràng. Dạ con uh, kính chúc uh, đạo tràng ngủ ngon ạ. À.